hết cái bài này cái em quá biết rằng lòng này như đã chết lòng em đâu muốn chợt trong bao em đắm mong niềm đau un momento. ready? dường như tìm kiếm một người xa rất xa dù em